phần mềm nhấp nháy bên xanh các bạn nhé như mình nói nhấp nháy bên xanh là xỉu mình vào tìm bên xỉu này mở tiếng đầu tiên này xỉu này các bạn nhé rất là chuẩn xác bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách các bạn cài đặt con online và cũng như là hướng dẫn cách các bạn cài đặt các bạn nhé các bạn vào cho mình là support sàn bill com này enter các bạn nhé thì ở đây nó sẽ hiển thị ra tất cả các cổng game phần mềm bên mình thì hỗ trợ được tất cả các cổng game các bạn nhé từ trong nước đến quốc tế bạn đang tham gia cổng game nào thì có thể chọn cổng game đó các bạn nhé à, có rất nhiều tựa game này các bạn này League VIP nổ hũ B29 Bot 79 game 68 đường quân game Barakarat của Hàn rất nhiều game các bạn nhé các bạn nào không thấy game của mình có thể bấm vào một game khác vì mình đều hỗ trợ được đấy bây giờ mình thử thử, thử cho các bạn trên tựa game Sunwin các bạn nhé đây mình tìm tìm vào Sunwin này chọn Sunwin các bạn nhé Đấy, khi các bạn chọn vào game thì ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập tài khoản mật khẩu game của các bạn thì các bạn chơi game nào các bạn đăng nhập tài khoản mật khẩu của game đó các bạn nhé đây, mình điền tài khoản này mật khẩu các bạn nhé Đấy, đến phần mã phần mềm thì các bạn lưu ý là mã phần mềm các bạn nhận duy nhất tại hotline của mình đang để chạy trên màn hình đây các bạn nhé thì để sử dụng phần mềm thì bắt buộc các bạn phải có mã phần mềm và mình nói luôn là mã phần mềm các bạn phải mua các bạn nhé giá của mã phần mềm thì liên quan đến cái số tiền các bạn kiếm ra ngày đấy thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn một vài tay để cho các bạn thấy được rõ nhất cái độ hiệu quả của phần mềm bên mình nó mang lại là bao nhiêu phần trăm các bạn nhé phần mềm bên mình sử dụng rất đơn giản cứ báo bên nào các các bạn đánh bên đó thì đối với phần mềm này khi nó nháy đỏ thì nó sẽ là tài còn nháy xanh nó sẽ là xỉu các bạn nhé rất dễ chơi và dễ sử dụng nhưng những người bạn nào mới chơi mới tham gia hoặc là những cái bạn nào chưa có kinh nghiệm để chiến thắng được những cái tựa game này thì đều sử dụng phần mềm bên mình đây thời gian đặt cược này các bạn này các bạn đợi nó báo kết quả sau đó các bạn đánh theo các bạn nhé nhấp nháy bên xanh này các bạn này thì như mình đã nói nhấp nháy bên xanh nó sẽ là xỉu mình vào tiền ở bên xỉu này Đấy, hiện tại bên mình đang có hai chữ cửa hàng bạn nào ở miền Bắc có thể qua Hà Nội miền Nam các bạn có thể qua Sài Gòn còn những bạn nào hiện tại đang ở xa xôi những cái bạn đang trong những cái tỉnh lẻ hoặc là những cái bạn nào đang ở trong những cái vùng dịch không qua được cửa hàng bên mình có thể kết bạn Zalo với mình mình sẽ tư vấn hướng dẫn các bạn cách cài đặt từ 3 5 phút là được các bạn nhé hotline nhà mình thì vẫn đang để chạy liên tục ở trên màn hình đây 0979 02 từ quý 4 các bạn nhé gọi điện hoặc liên hệ trực tiếp cho mình còn những bạn nào cài online kết bạn Zalo với mình các bạn nhé đây mình mở tay đầu tiên cho các bạn này chắc chắn là nó sẽ là xỉu các bạn nhé đấy xỉu cộng tiền này rất là chuẩn xác mình cam kết phần mềm bên mình hỗ trợ chuẩn xác lên đến 95% đối với tất cả các tựa game các bạn nhé Đây, mình đợi kết quả của lệnh tiếp theo mình thử cho các bạn này các bạn đợi 45 giây để cho phân tích chuẩn xác do đó trả kết quả cho các bạn tiếp tục là báo xanh này các bạn nó sẽ tiếp tục là xỉu này mình vào tiền bên xỉu nha các bạn nhé thì sử dụng cái phần mềm bên mình mình sẽ cài đặt trực tiếp vào điện thoại của các bạn phần mềm bên mình hỗ trợ được cho tất cả các dòng điện thoại từ iOS đến Android hoặc là bạn nào dùng máy tính laptop PC đều được các bạn nhé cứ cầm qua trực tiếp cả nhà mình mình cài đặt trực tiếp cho các bạn thử cho các bạn thoải mái các bạn nhé còn mình cũng nói luôn là cài online thì các bạn phải cần có mã phần mềm như ở đầu video mình đã hướng dẫn các bạn nhé và mã phần mềm này thì các bạn phải mua cái giá của mã phần mềm thì nó còn liên quan đến cái số tiền các bạn kiếm hàng ngày các bạn nhé các bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ trực tiếp với mình vào hotline hoặc liên hệ trực tiếp vào Zalo của mình. Đấy, tiếp tục là xỉu này các bạn này. Mình sẽ test thông cho các bạn vài tay luôn các bạn nhé. Phần mềm bên mình thì có thể di chuyển được quanh màn hình. Tức là sao? Tức là phần mềm bên mình hoàn toàn không có một chút cắt ghép chỉnh sửa nào ở trong video các bạn nhé. Nó có thể di được quanh màn hình là các bạn có thể hiểu là bên mình không có một chút cắt ghép nào cả còn ở trên mạng hiện nay có rất nhiều những cái video họ cắt ghép các bạn nhé nháy đỏ này các bạn này là tài này mình vào tiền bên tài này thì các bạn lưu ý là trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều những cái video họ cắt ghép vào thì những cái video họ cắt ghép thì cái phần mềm nó chỉ đứng yên được một chỗ thôi các bạn nhé hoàn toàn không di chuyển được hoặc là có những cái video họ gửi thông báo đến kết quả thì đều là những video họ lừa đảo các bạn nhé để họ qua mắt các bạn còn vi còn cái phần mềm bên mình thì có thể di được quanh màn hình là bên mình cài đặt trực tiếp vào điện thoại của các bạn chứ hoàn toàn không cắt ghép chỉnh sửa tí nào các bạn nhé Đây, mình mở tay tiếp theo cho các bạn xem này Tài này các bạn này 551 Rất là chuẩn xác các bạn nhé Thì khi các bạn sử dụng cái phần mềm bên mình Các bạn có một vài cái lưu ý này nữa Thì hàng ngày các bạn kiếm được ra bao nhiêu tiền từ phần mềm Các bạn phải gửi lại cho bên mình 20% lợi nhuận để bên mình duy trì cái phần mềm cho các bạn ít nhất là trong vòng 6 tháng các bạn nhé Đây, các bạn đợi kết quả này xanh này các bạn này xanh là xỉu các bạn nhé mình vào tiền bên xỉu này thì các bạn lưu ý là phần mềm bên mình tùy từng loại game nó sẽ báo khác nhau các bạn nhé như cái tựa game Sun Green này thì nháy xanh nó sẽ là xỉu và nháy đỏ nó sẽ là tài còn những cái tựa game khác thì nó sẽ khác nhau các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình để mình tư vấn hướng dẫn cho các bạn các bạn nhé thì sau đây mình cũng xin phép được thử lốt cho các bạn cái tay này Sau đó mình xin phép được kết thúc clip ở đây Tại vì thời lượng video nó có hạn các bạn nhé Phần mềm di chuyển thoải mái luôn Những bạn nào còn đang thắc mắc hoặc là chưa hiểu ở đâu Liên hệ trực tiếp vào hotline của mình Các bạn nhé à, Mình mở tay cuối cùng cho các bạn này Xỉu này, rất chuẩn xác thì qua vài tay các bạn cũng đã cảm nhận được cái độ hiệu quả của phần mềm bên mình rồi. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp vào hotline hoặc Zalo của mình.